sao cây ổi lại ờ, ông không tạo tán cho nó cao lên tạo cây cao mà lại cho thấp như này ạ bởi vì rằng là quả nó nhiều quá bây giờ mà để trên cây cao thì nó sẽ bẻ gãy cành à. thế cho nên rằng là ta xử lý ngọn để cho nó thấp thôi vâng. thì nó sẽ đỡ cái cành đây cũng chỉ như cành này đây mới như thế này thì đã vẫy mất cành rồi đây đấy vâng, thế không vâng. đấy cho nên là nó rất chi là nhiều quả đây một cây như thế này mà đã gần 100 quả vâng. đấy, đây là như thế này nó gần 100 quả rồi gần nhưng mà nếu như để cây cao quá là nó sẽ gãy hết hoạt vâng, đây, đây cây quả quả bổ ra đây đấy quả này ông bà dự đoán nó khoảng mấy lại tám 8 nặng quả này nó khoảng sắp chỉ tám nặng Sơ chỉ thâm lại à, thế Đây các bạn này ruột bé xíu luôn Như thế này mà nói như thế này thì có phải rằng là gãy hết không? Đúng không? Thế cho nên là không thể để cao được Vâng dạ. à. Và với như cây này thì một lần thu ông sẽ được khoảng bao nhiêu cân ạ? một lần thu thì một quả này nó khoảng 8 lạng thì tôi cứ tính bình quân nó khoảng 7, 7 lạng hoặc 6 lạng thì 6 nó cũng là một hai quả đã hơn cân rồi. Vâng. Thế nó hai quả đã hơn một cân. Hơn cân. Mà trên cây này nó có nó gần 100 quả. Gần 100, quả. Thế cho nên là đấy, thì đây một lần thu nó, nó là được rất nhiều các bạn ạ. Vâng. Thế mà là một năm nó là cứ không biết là bao nhiêu lần. Chị Vân ơi. sao đây ta đây đi, thôi đi đi ra ngoài đi từ từ để ăn miếng vâng. và sau đây thì ờ, mời ông bà ăn thử luôn ạ ăn đi ăn đi vâng. mời ờ, mời bà mời bà ăn đi nhỏ nhỏ thôi vâng, ăn nhiều quá <laughs> con dao đây. thì bé mà quả ổi thì dài quá đây. các bạn cùi nó như thế này hạt nó chỉ có một chút như thế này thôi nhưng bà con này hạt chỉ một tí tẹo luôn đấy và ăn rất giòn này xin phép bà con ạ à. mời bà Đó. ăn ạ Đấy. Đấy. các bạn này Đấy. tôi xin phép các bạn nhé cắt ra nó trắng như cau luôn Đấy, trắng như cau và cái hạt của nó rất ít các bạn tôi ăn ờ, thử các bạn nhé ừ. Ừ. đấy. Đấy. Ừ. ai ăn một lần rồi thì không bao giờ coi bỏ qua tuyệt vời chị Vân á Ngọt tuyệt vời các bạn Giòn lắm Một người không thể ăn hết một ổi này được Không hết được Ngọt lắm các bạn ạ Miếng ổi chẳng ngắn luôn Hạt xíu Cái này ngon hơn cả bò lê Ngon hơn bò lê Bò lê cùi làm sao dày được như này Ngon Mà cái hạt nó rất mềm ừ. nó bảo rằng riêng cái ống ống ổi này chỉ có độc mà mình cho làm trên đất này chưa có một vườn thứ hai đấy bởi vì toàn các quảng cáo của ấy, không có phải là